bắt đầu sông rồi sông lại sông thì sang sông là đông ý cuộn đò tình chung mà là cho kẻ cháy à, cùng sang sông sông có sầu đầu lệnh ông văn lớn có người tiền bà chú ơi ôi ôi ờ, rằng a bà chú ơi bình ấy bình rồi à, bình lại thì bình bình cho nó con đường tình chung mà cho nó lịch để quan phủ dịch người chơi ý à, vương đà thì người có lòng thương à, địch lại à, địch lại có cho nên gần em kỳ cái rằng có sự tình nhà cho đôi là ba người nghe cái có có sành tiền em đóng y dưới thì tình chung bằng như gỗ tao cũng có trên đè tầm bán nào là gỗ lim mà có bốn đồng tiền phản lịch hi ôi ôi hờ rằng a thiết nhựa hay chê in lại thì bên trên hồ vân à, tình chung ở dưới à, cũng có êm mà êm có chẳng là là con chim có chuyện trà làm tôi mại có thì này năm mại có thì này hết ạ à.